bầu trời của riêng chúng ta để gió mang đi về một nơi không ta đi nhìn qua hết bao nhiêu nơi xe trên đời người yêu thêm ta nghĩ khi ta một giây bên người vì chỉ cần một ánh nhìn mà em trao đặt tuổi xuân của ta như hóa đơn thành chim bao với mắt sáng thức sắc nhà em với ta vui cười cho đến ta ngây ngất dù tay em quật đôi lời đưa quật ta vào trong veo cùng màn trăng sao dù sắp đôi tim bên nhau để ta đã yêu thương dâng trào giọt đến tràn mi Anh chìm đắm trong men cay đắng Nồng khói chát làn mi buông cùng anh cho đêm này say chớt ngỡ Dẫu năm tháng ấy còn đâu Những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh ngồi Lạc giữa mây ngàn trôn xa xôi Cần ta ăn tối và nghe mưa xa trôi qua ngày sao đêm vẫn trôi qua đủ hai tư giờ chẳng có chi để mong chờ từ ngày em đến đen thấy đêm đen tàn nhanh hơn sớm mai khẽ khàng em dù nghe đời ta như mơ có con đường nào bước qua ta để mang em món quà hẹn hò yêu thương ta say đến xa Nắng mưa là chuyện nắng mưa Ai biết con tim đã Chẳng đến hạnh phúc hay là chưa Bởi để yêu em nên anh sẽ đến đây Cha tặng em những yêu thương nồng say Từ lời nói hôm nay cũng không thể nào mang hết tâm tư của em Từ dài chân anh phải thật gió bay Chính đôi tay anh vẫn giữ trọn vẹn khi nào mà anh lại thấy như thế nó rất lâu rồi là anh giờ đây phải hóa thành bé con anh vẫn chỉ yêu bản nội của anh thôi no no anh yêu em đến điên nào mà anh chẳng muốn thấy em phải âu sầu lạc là mây là mưa là sao là gió bay ok em là bản đồ của lòng ta xin nguyện khác ancora ciò